tình nghèo cô ngày nay dập diệu tình ra không biết bao nhiêu lại ngài bồ tát sớm chiều hộ con tội xưa nghiệp nặng vẫn còn trong lòng rối loạn nào còn tịnh tâm cúi đầu nguyện phật quán âm giải nguy cô khổ sai lầm trần gian đảo tương dài rừng muộn ngàn Phật bà thương xót bộ đòn hiện ra nay còn giác ngộ cầu bà ngà nắng trời ách nước chưa qua khổ sầu mê sai trần trượt rõ đau con thành lòng niệm tấn công hằng ngày quán âm đại lực thần quay tương trần quá dạy nghiệp nay con nhiều ngày là bồ tát thương yêu cũng như bà mẹ dân diều chúng con không tu chắc sẽ hao mòn chất chồng quá nặng thân còn điêu tan ngươn này bà đổ trần gian lớp thì ma quái nghinh ngang trật đường tay bà nắm chặt nhành dương bóng hào dẹt mất trăm đường yêu mang lửa thần xâm phải cháy ra cũng nhờ bồ tát dập mà tắt ngay lửa lòng tiên hạ ngày nay tham sân độc ác nhâm gây lửa lòng lại bà ở tận thinh công dập tan cố kịp toát vòng nguy cơ nay con tu niệm đợi chờ thuyền từ bà rước qua bờ sông mê quang âm muôn phép tràn trệ nỡ nào bà bỏ quay về không thương vô mình con quá dậy đường nhẫn nhớ coi nó như thường không tu có đôi người giận như ngủ như là con ở lao tù có ra nam mô nguyện lại phật bàn độ con tu niệm thoát ra ngục hình Mấy đời chìm đắm linh đinh Biển đời dội dập thân hình tả tơi Giúp con thoát chôn lưới đời à, phủ che chằng chịch khó thời thoát ra nãy con tình ngộ niệm bà vợ con vui biển ai hà qua sông nguyên từ đầy ráng làm công siêng năng tu tình thoát vòng trần nhân ngày nay biết bên biết bờ nếu không có phật vật giờ biển khơi vùi chôn uổng kiếp mất cả đời quan âm tu niệm đổi dời rất mau nghĩ đa tề tái lòng đau bước chân theo phật trễ nào còn đâu à, thế gian muôn sự khổ sầu giận hờn quan ghét thù sâu hại mình ước mong mộng quyển linh đinh toàn là hư ảo ngo nhìn mỗi người không lo trao trìa lại người tranh đời mà lại vui cười dễ dàng bớt tranh màn giá rõ ràng sai mê bị đắm chìm tàn nội trôi nay con nghe phật dạy rồi tự mình dạy cố mình thôi nhẹ nhàng ngàn đời muôn kiếp thở than quan âm bảo chân chỉ đàn cứ theo thoát chân ra khỏi hiểm nghèo cao sáng danh vọng chồng chèo khó răng sớm trưa chiều lại nào ta mỗi ngày tạc phá thân ta còn gì nam mô bồ tát đại bi ngày nay con biết kiểm tri hằng ngày như thuyền lạc bên được quay trở về sư phật ngày mai hưởng nhờ xa xa biển thẳm không bờ đời còn mê mũi hiện giờ linh đinh gặp cơn sông bùa thịnh lình à, kêu nguyện bồ tát anh linh giang về hạ xa bà nguyện cứu nguy à, ở đâu cùng đến cấp à, kỳ lẻ thai từ đây sám hối nguyện ngài tâm phạm cởi bỏ hiện nay theo bàn hạnh tu chân thật nhàn can đắc đền ân đức phật bà quan âm niệm quan âm thoát dòng trần khổ niệm bà hoài giác ngộ tu thiền dù cho trời đất ngửa nghiêng niệm danh bồ tát bình yên trong lòng niệm quan âm cùng gông cùng gãi nha niệm danh bà rồi hai tận tường dù cho lạnh lấy quan ương quan âm thường niệm cánh trường thoát ra nếu bệnh hoạn khóc là đạo nhân nga niệm quan âm phục sức lại liền phép bà vô lượng vô biên tâm thành niệm niệm thương xuyên hằng lòng niệm quán âm thoát vòng lao ly ờ, niệm hết lòng thọ ký rõ ràng ờ, đổ người lâm nạn trần gian không ngại băng tuyết sông tràn mưa rơi niệm bồ tát câm thời cu canh phật bà kệ ba tánh hằng ngại tay mình không nghĩ lợt phai đừng chờ gặp nạn niệm ngài làm chi niệm quan âm trước thì chưa con ngài nguyện lòng không bỏ lỗi người lúc nào bà cũng vui tươi bà giữ hạnh nguyện để người tu theo niệm quan âm đối nghèo đừng sợ bà cụ nghi tri nhớ sáng ngời ở đâu cũng được yên nơi có cơm no dạ cấp thời bình an niệm quang âm lửa tràn cùng tăng niệm cho nhiều phật dắt đường về nếu ai còn mãi trần mê Hoàng âm Bồ Tát chừng đề vớt lên niệm quan âm chỉ bệnh đừng bỏ mắt đang mù sang tỏ thấy đường quan âm mở tận mười phương từ bi rạo khắp muôn đường hộ dân niệm quan âm quỷ thần kim sợ niệm bà hoài cô nhớ trong lòng đức ngài di diệu chợ trong gặp cơn hoạn nạn thoát vòng hiểm nguy nhân Niệm Bồ Tát Đại Bi Đại Lượng à, Niệm mãi hoài không dương bày trần Tu rồi bà hiện toàn thân Cô nguyện muôn cảnh dạng lần nào sáng à, xin nước tịnh phật bà tâm gọi tâm an lành nhàn rỗi vô cùng à, niệm danh bồ tát ung dung quên đi giấc mộng phụ trùm trần dương niệm bồ tát thông thường đạo ly bà hộ người dạy chỉ tận tường gieo mầm đức hạnh thiện lương tâm vô quái ngại là đường thoát nguy niệm bồ tát sân si cùng lặng khói trượt trần May tan cùng mòn chiếc thân Bồ Tát cho con Giữ gìn hạnh nguyện lòng son một bề Niệm Bồ Tát tràn trề như nương chảy khắp người bận trượt không còn lòng bà mạc mẹ cho con rộng như biển cả có còn gì hơn Niệm Bồ Tát trong cơn tai biến Ở Hà Sa bà hiện đến gần cúi đầu lại đức tự ân ban con nước tình rửa thân sạch rồi danh bồ tát cao hồi mấy núi cô chung sanh trong buổi nguy cơ trần gian tôn kính nguyện thờ trăm muôn ngàn lại vô bờ vô biên quán tự tài phép bà khủng khiêm ma đặng cụ nghi mới kịp quân tàn lửa tiêu sắp đốt trần gian Hoàng âm hạ thế cứu toàn năm châu gần găm lâm không lầu bờ chung mãi thiên cơ đi đúng kịp giờ chắc rằng công khỏi chơi dơi tâm luôn trì chi đặng nhờ quái linh quan âm tử cố tình là cô chung ngài cận kề thông dùng nguyện cầu dù xa cách mấy nơi đâu Đôi lời Thầy dạy tráng hầu niệm tâm phép gì diệu ở đâu cũng hiện đây tới đây gặp chuyện nào nồng lớp thì mưa bão gió dòng đất nghiêng trời ngựa trận hồng nát tan lời phúc cuối thầy toàn nhắc nhở niệm phật từ hơi thở đừng rời Máu chân lè bước người ơi Nếu còn chậm trễ mất đời mạng vong trời đất việc khó lòng to cõi trên mây xanh phong chói hào quang phật bà lìa khỏi bộ đoàn nếu ai tin niệm bà toàn cứu à, liền sám quan âm cứu thế đầu cuối lại phật quan âm cô thế xin phật ngài phổ tế mười phương chung sanh tai quả đa hương phật bà thị hiện tìm đường cứu nguy quan tự tại hằng trì tâm niệm bồ tát ngài kinh niệm trong lòng tình cho sanh bất thị công không không sắc tương nạn lòng như như nhờ anh à, đuốc đại tờ ban nhà Dùm chúng sanh nương đã tu hành không còn tranh chăm lợi danh chỉ vô sợ đắc chỉ hành độ thang chúng sanh nguyện Phật à, bà cứu canh ngàn muôn dư muôn ba tanh khổ sầu sai mê phạm trượt chìm sâu chúng con sám hối từ lâu cần nguyện lại quan âm cõi tiên hạ giới cố hồng trần sắp hỡi rủi tàn nếu ngài bỏ chung thành tan lửa đầu bốc cháy nguồn nhang khắp trời cơ tận diệt ở nơi trời định tại chúng sanh không kính nguyện thề hiện lành đạo đức bỏ bê quên ân bội nghĩa sai mê của tài nay đến lúc thượng lai trần trị công chịu lo bố thí tu hiền lâm thì bệnh tật triền miên đổi đau ranh rơi của tiền trắng tay Nạn anh trời mây ai tranh khỏi Lại mười phương sang trôi phong hào Chúng sanh lận đận lao đao lại cầu Phật tươi tắt mau lửa trần bầu tịnh bình quay thần bồ tát nước cam luộc như than sôi tràn ờ, mới mong cứu được trần gian mẹ ơi con lại muôn ngàn vạn sinh quỳ chim bái cung anh bồ tát trần gian nay hoài nạn không còn à, không ai giữ tâm lòng son hiếu trung hiền hậu làm con thao đền chúng con nguyện dẫn à, nền gương sang tu làm người xứng đáng sau này lại cầu bốn phía đông tây nam cùng bắc được đủ đầy đức ân Nhờ Bồ Tát hiện thân cứu kiếp lực hoài thần mới kịp nguồn này Trời sai bình tương bùa dây Hướng vào cũng có phân thay yêu tàn Đồng lại bay Phật bà xót tội à, chung à, chăng chung sanh biết lôi cùng nhiều à, lo tạo phước đức nghiệp tiêu nếu còn tu đạo chắc siêu phàm trần con nguyện lại hướng dân cung Phật lo tu thiền tịnh thất rửa lòng hành theo ban nhã tâm công duyên mai Phật độ thoát vòng trầm luân à tâm thanh tịnh cúng dân phật tổ chúng con mai giác ngộ theo ngài à, nợ trần nguyện trả công giai công nguyện danh lời thọ lai phát màu tịnh vô nhân tìm sâu lý pháp đạt la thuần hạp cơ trời mật đa thia sang khắp nơi thọ từ hạnh thức như lời phật răng quỳ sám hối lòng hằng nhân một việc vô minh thâu tột sáng ngời vô sắc vô thọt tương thành thơi vô nhàn nhị tỳ thiệt tuyệt vời thâm sâu nay chúng con dầm đầu tả tội xin phật tha nhàn rồi tu hành ờ, nguyện tu đạt quá thành danh bụng nhờ lắm trượt biến thành áo sen Nguyện y xá trôi rèn trí huệ nghi ngồi tham thiền kinh kệ nhẹ nhàng ờ, vũ sông lượp máu trần gian từ bi theo Phật thầy vang phản hồi sám lại quan âm cúi đầu lại phần quan âm tha cho trần hạ tội tâm mù lò cho nên phải chịu đạo xa đạo thường đôi cổ khóc la chan dầm chúng sanh ráng niệm quán âm tai qua nạn khỏi khỏi nhầm bình đau nếu ai tâm tánh xôn xao niệm danh Bồ Tát thì mau nhẹ nhàng à, bệnh tình hoạn nạn rên thang hồn mê không biết giới gian dành ngài um, thầy nha là bình phục lại ngay không còn đau nhưng rất rai nặng nề ai người tình tình mê mê niệm ngài bồ tát chớ hề để lời tỳ mau bình phục cấp thời tà ma buông bỏ nó thời chạy xa nóng lên như lửa cháy nhà niệm đến phật bà mát mẹ lại ngay niệm quan âm hằng ngày đừng bỏ niệm cho nhiều thấu rõ bên trong sửa tâm sửa tánh sửa lòng dù bao cay đắng mặn nằm cũng than niệm quan âm bình an gia hộ việc làm ăn nhàn rỗi vô cùng Người tu thì được ung dung Mạnh lành cho đến ngày cùng nhàn an niệm quan âm lửa tràn cũng tăng ai giữ dằn cũng phải hiện lành chỉ cần gọi đến quái danh thì ngài thể hiện rất nhanh cứu người Niệm quan âm đại từ ban pha Khiến cho mình được gặp hiền nhân Giúp bao nỗi khổ tại trần Đó là Phật niệm muôn lần chứng minh Ngài cố canh cố tình dương thế Trên không gian nhỏ lệ hà sang tiết xương đà phủ thân bà Vượt tầng mây khói lướt qua muôn ngàn Mong sao cô trần gian hên khổ Không nề hà nơi chỗ bể bùng Bà về an nghỉ không trung Còn lo cụ thế giữ hung chật đàn Niệm quan âm trần gian mau găm Bà cụ liền do tấp khỏi trôi nếu ai thường niệm bà rồi dù cho lấp biển dời đồi không sao Bồ Tát hẳn tối cao tối thượng Chịu ức quan ngài tưởng không gì Dù muôn thử thách kể chi cứ làm việc thiện đắc thì quả cao Nay chúng con làm sao nồi dâu tu hành bà dù phải quan tình Lại cầu Bồ Tát hoài linh chung lòng tất cả chúng sanh cần cầu nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát ma tát